Rồi xin được kính thưa quý vị và các bạn nha Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề liên quan tới cái máy lạnh Thì giống như ờ, những gì chúng ta mà thường hè xưa lúc mà chúng ta dùng á Cho tới tận bây giờ cái hiện tượng mà chúng ta thường hay gặp á <clears throat> Các bạn sử dụng có thể là thời thời gian dài sau khi mà mình mua về rồi cho thợ lắp đặt á thì các bạn sẽ gặp cái hiện tượng là cái cửa sổ cái cửa sổ đạo gió nó sẽ cụp cụp cụp nó có cái hiện tượng được kêu cụp cụp cụp cụp hoặc là đôi khi chúng ta dùng remote chúng ta bấm nhưng mà tại sao cái cửa sổ nó lại không mở lên à, cái cửa sổ là cái này ở à, quý vị ha nè nó bị đơ vậy nè cái này hiện tượng này bị đơ rồi tại sao cái cửa sổ này nó không có mở lên khi mà chúng ta bấm cái remote rồi tín hiệu đã ăn rồi tại sao nó mở không được hoặc là cái hiện tượng nó các bạn gặp thứ hai chính là nó kêu nó nó mở lên nhưng mà nó kêu cụp cụp cụp cụp rõ ràng là có liên quan tới cái motor rồi cái trường hợp thứ ba chúng ta gặp phải là liên quan tới cái vấn đề của cửa sổ đau gió là khi mà nó đang đảo giữa chừng về đi nó đang đảo bị về nè tự nhiên khoảng chừng đâu một hai phút sau nó cụp cái này xuống một cái cái lâu lâu nó đảo lên lâu lâu nó cụp xuống một cái thì đó là một trong những cái hiện tượng liên quan tới cái cục motor này và motor này người ta gọi là motor đảo gió và nguyên cái bộ phận như thế này gọi là cánh đảo gió hay các bạn ha cửa sổ đảo gió cũng là nó luôn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta thay thế thì đó là dấu hiệu ừ, như cái phần đầu mình có trình bày ấy, chính là dấu hiệu à, để chúng ta nhận biết cái cửa sổ đảo gió nó bị hư như thế nào và bây giờ mình sẽ tiến hành uh, hướng dẫn các bạn cái cách để mà mình thay cái motor đảo gió cũng như khắc phục cái hiện tượng là cái cánh đảo gió tại sao nó không mở bây giờ mình sẽ mở cái máy lạnh lên để thử cho các bạn xem để các bạn biết được cái nó bị như thế nào quý vị ha đây đợi xíu các bạn để ý nha bây giờ là cái motor đảo gió nè đó nó là như vậy nha rồi các bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ thử nha mình mở cầu dao lên nè hai các bạn lưu ý mình sẽ test thử bằng cách mình đưa hai cái nguồn điện LN nghĩa là nóng nguội vô trong cái máy lạnh này và chúng ta sau đó chúng ta sẽ mở điện để coi cái hiện tượng nó như thế nào mình mở nha đó các bạn thấy không nè cái này đang rung nè nó đang rung nhưng mà nó không có mở cái này ra nó đang rung nó bị yếu rồi để mình bấm cái remote cái ha để xem như thế nào đây qua đây là cái remote bana của inverter luôn mình bấm nha mình hướng vô con mắt đúng ra nằm ở đây đấy ok đó bắt đầu nó mở nhưng mà các bạn để ý nha cái này nó mở chút xíu siêu à theo đúng ra người ta phải mở nó mở cao lên nữa còn cái cái điều cái cái motor này á nó chỉ mở hứa nó nó nó nó nó, nó hở được có chút xíu thôi các bạn thấy không nó hở chút xíu bây giờ mình thử chỉnh nó nha đây là cái dấu hiệu bị hư của nó đó khi mà chúng ta sử dụng máy lạnh mà gặp những cái trường hợp như thế này thì đều liên quan tới cái cục gọi là cục motor đạo gió thì chúng ta chỉ cần thay thế mới thôi điều đặc biệt khi mà chúng ta đi mua chúng ta lưu ý là cầm theo cái mẫu cũ để mình ra cái cửa hàng à, bán phật tư á nó phải đúng với cái bộ đèn đó tại những những một cái máy một cái thương hiệu nó có một cái à, motor đầu gió khác nhau và mỗi một cái đời máy có nghĩa là đời cao đời thấp hay là đời năm 2015 à, nó khác với năm 2020 mỗi đời nó mỗi khác bây giờ mình sẽ chỉnh nè các bạn thấy mình đang hướng cao lên nha bây giờ mình sẽ s queen là nó nè mình thử chỉnh nè bạn nhìn nha đó nó cũng đảo không nổi luôn rồi cái này đơ các bạn ơi cái con motor đảo gió này nó bị hư rồi nó vẫn rung nè nó thấy không nó quay yếu xìu à à cái này báo lỗi tại vì inverter nó chỉ có mình không có cấp điện này xuống nó chỉ chạy được có mấy phút rồi Thế các bạn thấy không cái này nó yếu nè nó không có đảo được nè cái motor này nó không có xếp nó không có đưa cao lên nha quý vị ha nó không có đưa cao lên được đó chính là cái dấu hiệu nó bị hư thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta tiến hành thay thế là như thế nào bây giờ trước tiên mình sẽ cần phải cúp cái cầu dao này đi nha cúp cái cầu dao này đúng không rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành tháo cái motor đảo gió này ra rồi mình tháo cái dây điện mà liên quan tới nó mình lấy cái mẫu motor này nè mình ra cửa hàng vật tư điện lạnh mình mua các bạn lưu ý nha Panasonic này á thì nó có cái loại mà cốt ngắn và cốt dài dây ngắn và dây dài thì mình phải cầm cái mẫu ra mình mua đúng cái loại đó thì thay vô nó mới phù hợp còn nếu như chúng ta mua cái mẫu mà nó nhỏ quá hoặc cầm dây nó ngắn quá thì nó sẽ gây ra cái việc là lúc mà mình ráp thiết bị nó sẽ gây ra việc khó khăn và mất thời gian của mình và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo điều đầu tiên chúng ta cần làm như thế này nha quý vị mình sẽ tháo cái này ra bằng cách đó, cái này cũng không có khó khăn gì các bạn để ý đây cái mặt điện tử nè ở đây nó bởi đi trắng bởi sợi dây điện đúng ra nó có cái ngạm đây mình dỡ nhẹ lên nó rất dài các bạn lưu ý nha trước khi mình làm mình phải tháo cái tắt cái cầu giao điện nha quý vị để đảm bảo điện an toàn rồi ở đằng này nó có con ốc nè các bạn thấy con ốc đây không mình đưa cái cây tu vít vô đấy mình đưa cái tô vít vô mình mở con ốc ở chỗ này nè nha mở nó các bạn khéo tay thôi mình mở con ốc chỗ này nè không mở ra rồi rỡ từ từ ra đó mình mở ra mới được nha quý vị rồi xong mình nâng nó cao lên đó như vậy mình mình nâng nó cao cho các bạn dễ xem xong ha bây giờ chúng ta giữ con ốc này nè ốc mình mới tháo là mình bỏ ở góc nào đó thì mình chút xíu mình lấy mình làm rồi các bạn làm cũng nhẹ tay thôi ha chúng ta lắc cái chỗ này nè các bạn để ý cái ngàm ở trên này cái ngàm nhỏ nhỏ trên này nè nó rất là dễ gãy nha cái chỗ này nè đây cái ngàm chỗ này nè nó rất là dễ gãy nhỏ xíu xíu à cho nên khi chúng ta tháo á chúng ta cần phải cẩn thận mình tháo nhẹ tay thôi đừng có làm quá mạnh quá mạnh nó dễ gây ra cái hiện tượng là nó gãy cái đó đâu không chúng ta phải chế tác nữa mình giật nhẹ này ra nè một cái tay bên này cái tay bên trái á, mình gịch cái này về đây tay bên phải mình tháo ra nhưng các bạn nhớ khéo tháo khéo tay đừng có mạnh tay quá nó gãy rồi sau đó tháo cái motor ra rồi nha quý vị ha mình tháo rời nè ở trên này á, nó có cái mạch điện nó nằm ở trong cái bo mạch này luôn nó kết nối như vậy chúng ta cần phải tháo cái nắp này ra mình phải tháo cái nắp này ra ngoài mới tháo mạch điện cho được ha ok bây giờ như thế này chúng ta tháo thì các bạn lưu ý này trên đây có cái ngàm đây có một cái ngàm ở đây có ngàm thứ hai thì mình sẽ dùng cái ngón tay mình bật này ra ha bật này lên rồi nó tuột ra nhẹ nhàng thôi quý vị không có gì khó khăn hết trơn á rồi các bạn lưu ý nè <clears throat> ở đây nó có cột ốc thì cái mạch điện nó nằm ở sau lưng đây nè nó nằm ở trong đây nha thì chúng ta cần phải dở cái nắp này lên luôn nó có con ốc gia cố chỗ này chúng ta mở nó ra đó, thì mình sẽ thấy được cái phần cộng dây điện của của của của uh, cái uh, motor này thôi thì chúng ta sẽ làm dễ dàng hơn hai cái motor thì không có gì khó cả nhưng mà nếu như mà ai không biết các bạn mò chắc một ngày trời luôn mà điều đặc biệt là khi chúng ta lưu ý á, là mình thay thế á, cần phải giống như cái kiểu model cũ của nó chứ đừng có mua chế tác đừng nghe ai nói là mua chế tác tầm bậy tầm bạ là không có nên nha nó sẽ mất mất thời gian các bạn để ý nè đây cái cọng dây này cái cọng dây này nè các bạn thấy không đây nè đó nó ăn ở trên đây đó chính là cọng dây của mua tài đảo chúng ta làm cũng nhẹ tay thôi mình lấy ngón tay mình kê vô mình giật nè nhưng mà mình giật khéo tay kê ngón này đây mình giật nó ra à bây giờ mình tháo nhẹ nó ra tháo ra ngoài luôn thì các bạn lưu ý nha đây là cái loại motor của Panasonic nó ghi cái chữ này các bạn thấy không đây chữ đó nè uh, ờ, 12V DC à và đây là cái con Panasonic sát nhỏ cốt ngắn nè cốt ngắn đó và đây nó là 5 giây cái con này là nó 1 2 3 4 5 giây rồi dắt nó màu trắng thì ở đây mình cũng có chuẩn bị ờ, hồi sáng này có đi mua à, không vậy cho nên á, khi mà thay thế chúng ta cần phải thay thế cái loại cũng tương đối tương tự giống như vậy luôn nha các bạn nha để mình à, không có mất thời gian đây con bị hư nè mình bỏ qua một bên và đây con mình mình mới mình à, vừa mới đi tìm được ở trên người bạn cái cái cái cái cửa hàng điện lạnh của người bạn mình và đây là cốt ngắn giống như vậy đó các bạn thấy không hai cái cốt ngắn nè đó hai cái chân cũng giống nhau tại đúng đời đúng model thì nó sẽ làm rất là ok không mất thời gian người thợ hai cốt cũng giống nhau luôn các bạn thấy không cốt ngắn giống nhau và dây thì cũng y chang như nhau luôn theo số thứ tự vàng màu ờ, cam màu ờ, màu hồng màu cà phê và màu đỏ thì cái cọng dây này cũng vậy luôn các quý vị nó cũng y chang luôn vậy cho nên mình sẽ đỡ mất thời gian hơn ha quý vị ha thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta sau khi đã tháo bây giờ mình tiến hành mình thay mới vô nha quý vị cái lưu ý mình cần ờ, dặn các bạn nè khi chúng ta ra ngoài cửa hàng vật tư bình lạnh mình mua hãy đem theo cái mẫu cũ à, mua cái loại nó bán nói nói với những người bán vật tư bên cửa hàng á, thì nói cho tôi bán bán cho tôi cái cái loại này cái hiệu này nè à, phải giống y chang cái chân vậy và cái loại cốt y chang gì luôn tại có nhiều đứa em điện thoại điện lạnh của mình á là một số đứa nó không có rành thì sẽ có chỉ dẫn này kia nhưng mà tại vì non nghề quá là biết nói sao giờ nó mua bị trật ờ, khi đem về ráp lại cho cái máy thì nó lại mất thời gian của mình nữa chế tác tùm lum tùm la ha rất mất thời gian vậy cho nên các bạn lưu ý nha đó bây giờ mình đã có nó rồi nè mình tiến hành mình ráp lại thôi thì giống như cái lúc đầu là mình tháo ra sao thì mình về mình ráp lại như vậy cái cọng dây điện này nằm hồi nãy nằm ở trong đây ha các bạn lưu ý <coughs> mình gắn lại cũng vậy thôi <coughs> trời ơi, ánh xì đây cái dắt nó nằm đây nha cái dắt nó nằm đây nè quý vị đó cái dắt nó nằm đây nè đó cái dắt nhỏ nhỏ đó dắt trắng đó, thì bây giờ chúng ta gắn cái này trước nha gắn phải đúng chiều đừng có gắn ngược chiều gắn ngược chiều là nó không có chịu chạy nha các bạn rồi chúng ta đẩy vô các bạn đẩy cũng cố gắng cho nó cái dây điện nó sát sát như thế này nè đó lấy cái tay nhấn nhẹ vậy thôi đừng đẩy mạnh quá dùng sức dùng lực nó gãy hết cái mối hàng chì là thôi chết luôn đây rồi bắt đầu mình xếp cái cọng dây nằm ở đây lại ha cho nó gọn gàng vô rồi từ từ mình xếp cái này lại ha nó vô phải đúng khốt đúng ngàm cái này cũng không có gì khó cả ờ, cái người nào mà mình tinh ý chút xíu thì mình làm được thôi ờ, điều quan trọng là mình mua các bạn biết không khi mà người thợ mà họ đến họ kiểm tra và họ thay thế cái ờ, motor đậu gió cho mình á thì thường là cái người thợ đến mà thay thế mới luôn bảo hành thường thường là 2 đến 3 tháng là tầm khoảng chừng nó hai trăm rưỡi ngàn nhưng mà nếu mà các bạn biết ý các bạn tự làm á mình ra ngoài cửa hàng mình mua mình về mình thay mình biết tháo rồi mình về mình thay thì nó rất là rẻ không có nhiều tiền cả ha à, quý vị rồi bây giờ tiếp à, tiếp tục mình sẽ đây cái chỗ cái ngàm này các bạn lưu ý nè lúc nãy mình dặn nè nó là cái ngàm nhựa nó lú lú chút xíu ra cho nên chúng ta phải kỹ lưỡng chỗ này nha mình làm mà không khéo tay đã gãy gãy cái này cái đó công mình, mình lại chế tác nữa thì rất mất thời gian rồi điều quan trọng thứ hai khi chúng ta ráp ra lại các bạn để ý nè ở đây cái ngàm này đó mình để cho các bạn coi cái hình nó gì nè bạn thấy hình chữ thập đúng không thì khi mà đưa vô á, cái cốt chỗ này nè chúng ta cái cốt chỗ này nè chúng ta cũng phải đưa cái cốt đúng ngay cái vị trí của hình chữ thập đó luôn chứ nếu chúng ta gắn không có đúng á, là bắt đầu là nó sẽ có cái hiện tượng là uh, nó chạy nó kêu cúp cúp cúp cúp cúp cúp cúp thì không không có đúng rồi ha bây giờ mình gắn lại kỹ lượng chút xíu cho quý vị kiểm coi cái động tác mình làm gắn cái này trước chỗ này nè cho nó ngay ngắn trước nó phải vô cái này mới được đây mình kéo lấy cái tay đẩy mạnh như vậy cho vô đúng cái ngàm chứ để thôi nó không đúng cái ngàm không được rồi vô rồi nha rồi sau đó chúng ta ấn lại lấy cái tay lắc thử rồi sao rồi chút xíu chúng ta sẽ uh, dùng cái cái cái cái điện á, mình mở rồi mình kiểm tra lại coi như thế nào rồi bây giờ mình sẽ dặn con ốc lại nè nha ốc này sẽ được dặn lại rồi ok và sau đó chúng ta ráp cái mạch điện này lại nha mình làm từng bước thôi quý vị à, mình làm như thế này rất là cẩn thận lấy cái này gác lên đây tại cái này lâu ngày quá cái ngàm nó nhựa nó bị hư tét hết trơn hết trội rồi nó không có còn lành lặn như ngày xưa nữa không à, làm cái gì mình phải cẩn thận chứ đừng có vội vàng quá rồi bắt đầu mình làm không có tốt rồi sau đó mình lấy cái này mình gã lại đi ha mình mở cb mình kiểm tra thử coi coi cái motor này mình thay mới á nó hoạt động tốt hay chưa có bất kỳ cái điều gì lạ hay không à, quên cái này còn gắn cái này còn gắn cái mặt cái mặt là vô đó quý vị rồi cho nãy chúng ta như thế nào thì chúng ta gắn y chang lại như vậy các bạn lưu ý hai cái ngàm mà mình đã chia sẻ quý vị nha hai cái ngàm như thế này nè đó cái ngàm này nè cái ngàm này với cái ngàm này chúng ta cẩn thận gắn lại rồi gắn hết ngon lành là quý vị ha mình gắn ngay gắn đàng hoàng rồi rồi bây giờ mình sẽ mở cầu dao lên để kiểm tra lại bây giờ mình mở nha mở nè đó rồi bây giờ mình lấy cái remote mình bấm bấm thử coi đó để coi xem thế nào ok ha đó bắt đầu nó mở lên đấy các bạn để ý không nó mở cao hơn cái lúc ban đầu rồi không hồi lúc ban đầu cái này nó hư nó mở chút xíu xíu thôi nó mở ngắn ngủn vậy thôi nhưng bây giờ cái này thì nó nó cao lên rồi nó cao tới đây bây giờ mình thử cái cái cái chức năng khác nha quý vị thử những chức năng khác xem sao chữ S swing này, chữ S swing chỗ này nè chúng ta thử nó đó để coi nó đảo như thế nào à các bạn để ý nè nó, nó tuột xuống nè đó đó ok đã quý vị nói chung là rất là ngon bây giờ tại để chạy lâu quá sẽ báo lỗi tại vì mình không có kết nối ba cổng dây điện tờ ra ba cổng dây điện trả đây tắt nha để xem nó như thế nào rồi chúng ta xem ô oh, cái motor là rất là tốt ha nó xếp sát luôn quý vị các bạn thấy xếp sát luôn không rồi nhiệm vụ mình sẽ gắn cái mặt nạ này lại là xong rồi bây giờ coi như là xong hết trơn rồi chúng ta sẽ tắt cái cầu dao ha cho điện nó an toàn bắt đầu chúng ta xếp nó lại mình gắn mình để xuống chút xíu để cho dễ gắn mặt nạ nha quý vị rồi khi mà gắn mặt nạ nếu mà chúng ta có ý cho cái máy nó chạy xíu còn thôi bây giờ chúng ta lắc nhẹ này thôi nè mình lắc cái này nhẹ nhẹ thôi đừng có dùng lực mạnh quá là nó lại hư nó hư một cái em công mình phải đi mua nữa ha quý vị ha rồi đó bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ráp mặt nạ lại tất cả cái rồi sau đó mình sẽ tiến hành cho nó kiểm tra lại một lần sau cùng trước khi đưa vào sử dụng nha đó đây ốc vít nằm đây mình phải gỡ ra hết thì khi mà gắn mặt nạ các bạn lưu ý nha chúng ta cẩn thận những cái ngàm như thế này mặt nạ mà gắn vô phải đàng hoàng chứ đừng có để cho nó cọ nó cắn hay là nó này kia nọ bắt đầu nó lại mất cái thời gian chúng ta chỉnh sửa nữa nha quý vị rồi mình sẽ gắn vô rồi xem như chúng ta gắn vừa đó quan trọng chỗ đây ok chưa rồi bắt đầu mình dặn hai con ốc ra lại và mình mở cầu giao điện mình kiểm tra lại một lần sau cùng trước khi mình đưa vào hoạt động nha quý vị để coi coi cái mô tả đảo này tốt không chứ nhiều khi gắn rồi mà không có kiểm tra đó lỡ trục chặt mà nó bị cái gì đó nó kêu nó ờ. ồn thì cái người sử dụng người ta cảm thấy rất là khó chịu ok bây giờ chúng ta mở cầu giao lần nữa để kiểm tra nha mở nha rồi cho nó ấy đi bắt đầu nó xếp lại đó thấy không nó đang xếp lại đó quý vị rồi ha bây giờ mình sẽ mở nha mở on off nè rồi để coi đó nó mở ra bình thường mạnh rồi đó hồi lúc đầu cái motor đảo hư thì nó mở chút xíu thôi nhưng mà cái này thì nó bự nó nó tốt nó bự ra như thế này nó mở rộng ra mình thử là hết đó mình coi đảo nó coi sao đó đảo auto auto là chế độ tự động nó lên xuống nè quý vị các bạn để ý nè nó đang quay nè nó quay từ từ từ từ từ, xuống xong nó lại đảo lên các bạn thấy không đó nó đảo lên từ từ rồi đó mình để góc này cho các bạn coi nè đó nó đang đảo lên đảo xuống từ từ nha quý vị đó. như vậy là cái quá trình bây giờ mình cúp nha mình tắt nha tắt coi xếp lại như thế nào coi xếp sát không đó ngon lành im ru quá tốt luôn rồi như vậy là mình tiếp cầu dao coi như xong rồi đó như vậy là chúng ta đã xong cái chủ đề Ờ, hướng dẫn các bạn thay thế cái motor tạo gió ờ, đối với một cái vài trường hợp khi mà chúng ta sử dụng trong nhà của mình á, thì khi mà chúng ta gặp những cái hiện tượng mà nó cái cái cái cửa sổ đau gió nó kêu cúp cúp cúp hoặc có hiện tượng bị tuột có nghĩa là nó đảo lên rồi nó tuột xuống thì đó là một trong những hiện tượng nó báo cho chúng ta biết là cái cửa sổ đó đảo gió đã bị hư rồi à, là cái motor của nó lâu ngày nó bị tuột nhông hay là lý do là gì đó nó không có làm được nó không có đảo được thì à, nhiệm vụ chúng ta vô kiểm tra và tốt hơn hết chúng ta thay cái motor đảo mới thì cái mô tài đảo này thực sự là không có bao nhiêu tiền đâu quý vị ha nếu mà chúng ta biết cách chúng ta làm chúng ta biết cách chúng ta làm á, thì uh, mua nó cũng không có nhiều tiền mình uh, đỡ tốn thời gian và đỡ tốn tiền của anh em thợ tại vì một người thợ mà tới mà làm cho chúng ta đó sẽ không bao giờ dưới hai trăm rưỡi ngàn họ phải tốn cái công không rồi kiểm tra rồi thay thế leo lên leo xuống bắt hang leo, leo xuống đủ thứ các kiểu hết trơn á vậy cho nên chúng ta cũng phải trả cái công cho họ nó cũng tương đối là phù hợp chứ nếu mà ít quá họ không làm ha còn bây giờ chúng ta đã xem cái video này rồi mình đã xem cái video này rồi quý vị mình biết cho nên mình biết cách mình làm rồi mình tự đi mua mình đem cái mua tà đảo cũ cái đen cũ mình cầm ra ngoài cửa hàng mình mua mình mua sao cho nó đúng với cái y chang cái mua tà đảo mà mình cần thay thì à, mình tin rằng mọi chuyện à, sẽ được giải quyết thôi chỉ cần vài cái động tác đơn giản tháo một vài cái con ốc là chúng ta có thể thực hiện xong cái à, cái việc mà thay thế mua tà đảo gió ok xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để theo dõi cái video này như quý vị các bạn thì hy vọng rằng với cái video là hướng dẫn các bạn thay thế cái motor đào gió một trong những cái hiện tượng mà khi chúng ta sử dụng máy điều hòa chúng ta rất là thường xuyên gặp phải cái hiện tượng này thì mình nghĩ ờ, cần làm cho các bạn cái video để hướng dẫn các bạn ờ, cách thay thế như thế rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã chiều ờ, để dành thời gian để xem cái video hướng dẫn thay thế motor đào gió này hy vọng rằng cái video này sẽ là một cái kiến thức bổ ích dành cho chúng ta để chúng ta bổ sung thêm cái lượng ý thức cho mình để chúng ta có thể tự làm ở nhà với những cái căn bệnh và hiện tượng mà đã bị sự cố đơn giản như thế này. Ok, xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.